nồi điện Nhật thì đây là một số dòng bếp ga có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa cái tính năng nước ga khóa ga khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi nhiệt độ ở que cảm biến này đạt đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga còn khóa ga mà khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè khi mà ngọn lửa nó không còn à, làm à, nóng lên nó hoặc là lửa tắt đi đó thì nó sẽ tự động khóa ga lại thì ở cái tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi này á, thì nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi nó sẽ khóa ga có một số bếp á, thì nó sẽ có tính năng có tích thêm một cái ờ, chế độ rang nè nút 3 giây này á thì nó cũng chỉ có thể tăng ở cái que cảm biến đó lên 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu được những món mà có nhiệt độ cao á, hoặc là rang thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang đây là công tắc rang đây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 và có mặt à, men chống xước nè ở vị trí số 1 này giá 1 triệu 7 bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những cái à, dòng bếp mà mình đã chọn ra được cho mình á, và phù hợp với mức giá hay là các bạn à, muốn gắn cái công tắc rang vào bếp của mình ở nhà đang xài á, cho những dòng bếp nội địa Nhật này thì các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại của anh Nam qua Zalo, Viber hoặc là Facebook số điện thoại là 0909 306 149 các bạn chọn được cho mình những dòng bếp nào thì mình cũng có thể chụp lại cái màn hình ở vị trí ngay con đó gửi kèm với cái mã số này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem tiếp theo ở vị trí số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 giá 2 triệu 2 đã gắn cái công tắc rang rồi và bếp này thì shop cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng ở vị trí số 3 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước năm 2017 bếp này cũng đã được gắn công tắc rang nhưng giá nó chỉ có một triệu rưỡi thôi là vì ở cái mặt trước này nó đã bị ố đây ừ. tiếp theo ở vị trí số 4 <clears throat> Rinnai mặt men chống xước giá 1 triệu 6 đã gắn công tắc rang ở vị trí số 6 này cũng là dòng bếp Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2019 cũng đã được gắn công tắc rang và có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng <clears throat>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 là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu ba ở vị trí số 10 đây là dòng bếp Rinnai nút nhấn mặt men chống xước <coughs> bếp này được sản xuất vào năm 2017 nha tiếp theo ở vị trí số 11 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống à, mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu ba ở vị trí số 12 này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 Tiếp theo ở vị trí số 15 là hàng trưng bày mặt men chống xước màu à, đen ga âm mặt men chống xước màu đen đây năm sản xuất của nó là tháng 9 năm 2019 tiếp theo đến với dòng bếp từ hiệu Toshiba giá 3 triệu rưỡi ở vị trí số 16 tiếp đến thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp à, kính full chức năng thì ở vị trí số 17 này ở vị trí số 17 đây ở dưới cùng phun chức năng mặt kính cường lực viền bằng inox đặc biệt đối với dòng bếp này thì phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp ở bếp bên trái thì nó sẽ có tính năng là hiện giờ nấu và chế độ nấu cơm nấu cháo còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước chế độ hâm và nút 3 giây rang đồ khô ở bếp nướng thì nó sẽ có tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và cái nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó là nút điện tử nút điều chỉnh ngọn lửa nướng cũng là nút điện tử và hiện giờ nướng nướng là hai tầng lửa tiếp theo ở vị trí số 18 cũng là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực thì những cái chức năng nấu của nó nó cũng sẽ giống như những dòng bếp kính full chức năng khác nhưng nó sẽ thay đổi cái vị trí tùy theo ờ, cái thói quen ờ, của người sử dụng mà nhà sản xuất họ ờ, thiết lập ra cho từng bếp bếp này thì nó chỉ có hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa thôi ở vị trí số 19 thì đến với dòng bếp Paloma Bếp này thì nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng. Nó sử dụng chung một cái màn hình hiển thị ở đây. Ở trên mặt bếp thì nó sẽ có mô phỏng cái hình bếp thì các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng đồng hồ đó. Đèn sáng ở vị trí bếp bên nào thì nó sẽ hẹn giờ cho bếp bên đó. Ở phía bên trái này là có những cái chức năng nhiệt độ chiên, nấu nước và nút 3 giây. Bên phải thì nó sẽ thêm tính năng nấu cơm và nấu cháo. Tiếp theo, ở vị trí số 21 cũng là dòng bếp ờ, Rinnai mặt kính nó cũng có những cái chức năng giống như những dòng bếp ờ, full chức năng khác nhưng ở bếp nướng thì nó chỉ có hiện giờ nướng và nướng một tầng lửa ở vị trí số 20 này đây là dòng bếp được sản xuất vào năm 2016 dòng bếp cao cấp mặt kính cường lực viền của nó bằng inox đây đầu chia lửa của nó sẽ là một cái đầu nhôm nguyên khối nè và nó sẽ có nắp khói kiền cũng là inox thì bếp này nó sẽ cao cấp hơn á, là nó sẽ có cái đồng hồ hiển thị đây cho cả hai bếp là hẹn giờ nướng và ấy hẹn giờ nấu và chế độ chọn nhiệt độ chiên cho cả hai bếp ở bếp bên trái thì nó sẽ có chế độ rang nút 3 giây bên phải thì nó sẽ có thêm tính năng nấu cơm và nấu nước ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm cá khô phi lê mực mục nắng và điều chỉnh ngọn lửa theo cái loại thực phẩm đó còn ở phía ngoài bìa bên tay phải này là cái chế độ nướng bánh mì chế độ hâm nóng và chế độ ờ, nướng ờ, cá nướng và bộ đi hẹn giờ bộ đếm giờ hẹn giờ thì cái bộ hẹn giờ này thì nó chỉ tối đa được 12 phút thôi còn cái thời gian nướng mặc định của nó được tối đa được 15 phút tiếp theo thì tôi sẽ đến với dòng bếp ga bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm vẫn chưa vệ sinh để đưa ra một cái số được ờ, một số bếp này sẽ có một cái số mức giá rất là phù hợp giá này thì vẫn là chưa vệ sinh bạn nào mà muốn vệ sinh nữa thì sẽ được cộng thêm cái phí ship à, phí vệ sinh vào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 đây là một số dòng à, bếp từ shop vẫn chưa có vệ sinh nên đưa ra cái mức giá rất là phù hợp cho các bạn để dễ mà dàn cho mình sử dụng và lựa chọn thì bạn nào quan tâm đến những dòng bếp từ nào thì mình sẽ chụp hình ngay vị trí con đó shop sẽ à, bóc ra nếu các bạn à, vệ sinh thì yên hãy yêu cầu shop vệ sinh thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì shop sẽ livestream thử test những cái tính năng à, của bếp đó trước khi giao cho các bạn bếp có bảo hành để tiếp tục với video clip của ngày hôm nay á, thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính để à, test giao cho khách thì đây là dòng bếp Rinnai KGE 80SL đây là nội thất của bếp đây bếp thì có nắp che đầu chia lửa nó bằng inox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 thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất tổng thể của bếp bếp có mặt sơn tĩnh điện và đây là cái mức giá của nó đây giá một triệu ba đây là ngoại thất của bếp này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 đây các bạn cắm trực tiếp vô thì ở hộp pin này các bạn có thể không sử dụng pin nữa đây bé vẫn hoạt động bình thường qua nguồn 3V nhưng khi cúp điện thì các bạn à, sẽ không sử dụng được cái nguồn 3V này nữa thì tôi shop chúng tôi có tặng kèm thêm một cặp pin theo bếp về này để các bạn sử dụng à, khi cúp điện thì các bạn có thể các bạn có thể bỏ trực tiếp cái viên à, hai cục pin đại này nè vào bên trong hộp pin này mình sử dụng cùng lúc giữa pin và nguồn 3V này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 thì nó chỉ có thể tăng nhiệt độ của cái que cảm biến chạm đáy nồi nè lên đến 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao sẽ rất là bất tiện nó sẽ thường xuyên tắt lửa thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang để các bạn có thể rang hoặc nấu những cái món mà mình à, có cần cái nhiệt độ cao đó mà không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa thì đối với dòng bếp này nè các bạn mà gắn thì tôi sẽ gắn trực tiếp vào cái nút 3 giây này tích hợp vào nút 3 giây này thì khi các bạn sử dụng thì các bạn có thể nhấn giữ này các bạn nhấn giữ nút 3 giây này để đèn sáng lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến lên ở cái nhiệt độ cao nhất chứ không phải là ở 300 độ nữa thì các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa và khi các bạn không sử dụng tính năng rang này nữa thì các bạn sẽ nhấn vào nút này một lần nữa để nó